Hello xin chào tất cả mọi người à, chào mừng mọi người đã đến với loại kênh của mình thì hôm nay mình uh, xin dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi của các bạn đã gửi cho mình trong thời gian qua thì có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà mình sẽ tận dụng à, tối đa thời gian để mình sắp xếp để trả lời cho các bạn dễ hiểu hơn trong cuộc chơi ngày hôm nay thì uh, có nhiều bạn muốn nói rằng là cần biết nhiều phương pháp để chơi không anh thì hôm nay mình sẽ xin giải đáp này thực ra các bạn có rất muốn biết là nhiều phương pháp để các bạn chơi để vì sao để vì các bạn uh, chơi cái loại cầu này chơi cái loại cầu kia thì các bạn phải biết phương pháp này phương pháp kia để cho các bạn gọi là tăng khả năng chiến thắng lên thì điều đó nó không đúng nha các bạn à, tại vì phương pháp thì chỉ có một thôi còn ví dụ như nếu các bạn chơi phương pháp cái cầu này à, và đợi cái cầu kia thì bạn chơi phương pháp cái cầu kia thì khi mà bạn chơi cái phương pháp này thì khả năng nó về cầu của phương pháp đó nó cũng không có hoặc là bạn thấy rằng là cái đường cầu đó bạn chơi cái phương pháp đó nhưng khi bạn áp dụng cái phương pháp đó vào rồi thì cái đường cầu nó thay đổi thì phương pháp bạn nó không có giá trị nữa cho nên à, không cần nhiều phương pháp để chơi chỉ cần một phương pháp thôi nó tối ưu hóa tất cả mọi thứ thì đó gọi là điều các bạn cần chứ không các bạn không cần nên là quá nhiều phương pháp tại vì cái phương pháp quá nhiều phương pháp nó không hiệu quả nếu như bạn hiểu đúng về cái ngành này và câu tiếp theo là câu số 2 thì câu số 2 là có một bạn hỏi rằng là em chưa chia vốn đúng và chưa biết chia và chia như thế nào thì thực ra cái vốn ấy, thì mỗi người có một cách chia khác nhau nhưng mà để chia được vốn đúng ấy, thì các bạn phải hiểu đúng về à, bản chất của trò chơi thì các bạn mới biết được là à, chúng ta chia đúng hay không chia đúng và khi mà các bạn biết được là cái giá trị à, khả năng vốn của mình ở đâu thì các bạn mới chia đúng được và điều thứ ba nữa là các bạn phải biết là các phương pháp của bạn nó áp dụng cái phương pháp chia vốn nào là hợp lý à, chứ không phải là, là à, các bạn tới phương pháp này mà tôi đưa cái cái, cái cách quản lý vốn à, của tôi rồi cho các bạn được tại vì cái phương pháp đi đường cầu các bạn phương là nó khác so với lại cái phương pháp của tôi cho nên khi mà tôi đưa cái phương pháp quản lý vốn qua thì các bạn cũng không làm được gì cả và nó không phát huy tối đa khả năng trong cuộc này à, câu tiếp theo số 3 đó là em hai thú vị bạch thì à, thì đa số mọi người chơi ấy, thì thường thường các bạn thua vì bạch rất là nhiều thì uh, thua vì bạch về khả năng vì sao vì các bạn khi mà các bạn thua vì bạch có nghĩa là các bạn đã cầu bạch và các bạn đã rất là nhiều lần đó cho nên khi điều quan trọng nhất không chua cầu bạch là chúng ta nên không bẻ cầu bạch một là là bạn hãy theo và các bạn không nên bẻ và khi các bạn bẻ là các bạn cố chấp và các bạn cây cú rất là nhiều và khi các bạn bẻ nếu mà nó ra thì các bạn chỉ ăn được một ván thôi còn nếu mà theo ấy thì các bạn sẽ ăn được rất là nhiều ván mà khi đó các bạn không bị cây cú nữa đó là mình xin trả lời câu hỏi như vậy và và một bạn hỏi là em hay thua cái còn một một thì đúng rồi à, còn một bộ nó cũng như cầu bảy chị phải thôi thì cách xử lý nó cũng như vậy thì à, các bạn phải chú ý cái điều đó giúp mình và điều thứ bốn có câu câu hỏi rất là hay là làm sao em có thể làm chủ bản thân thì cái làm chủ bản thân ở đây ấy, là khi các bạn à, có được biết được à, khả năng chiến thắng cái tỷ lệ khả năng chiến thắng cao thì các bạn sẽ làm chủ được bản thân còn nếu như các bạn chơi mà các bạn không biết rằng là à, các bạn thắng ở đâu các bạn thua ở đâu thì các bạn tôi tin chắc là các bạn không làm chủ bản thân được tại vì à, trong cuộc chơi này à, nó không phải đơn thuần là một cái trò chơi gọi là kiềm chế cảm xúc nữa đâu tại vì mỗi chúng ta thì sinh ra làm việc gì nó không có cảm xúc cả còn nếu chúng ta kiềm chế cảm xúc thì chúng ta một như một con robot như vậy là không đúng chúng ta là một con người và chúng ta chơi về cuộc chơi nào hay là chúng ta làm một việc gì thì cũng đều có cảm xúc cả các bạn nhưng mà điều quan trọng nhất ấy, là làm chủ bản thân được là khi chúng ta vui à, khi chúng ta có sự tin tưởng và khi chúng ta có niềm tin à, và đòi hỏi thì phương pháp của bạn phải hiệu quả và câu thứ năm là làm sao để biết được một người chơi giỏi thì à, để biết được một người chơi giỏi thì chúng ta phải biết được là anh ta phải chơi bất cứ bàn nào à, bất cứ loại cung cầu nào bất cứ thời gian nào và bất cứ khoản vốn như thế nào à, dù cho nhỏ hay là to thì người ta đều chơi được và đó là một người chơi à, rất là giỏi chứ không phải là ừ, một người chơi đánh vài ba ván hoặc là một người chơi à, à, vài ba phút là người ta giỏi đó là không phải và có những người rất giỏi à, khi mà người ta chơi à, giỏi ở đây không phải là giỏi về cách thắng là giỏi về cách thua Ờ, thua nó cũng hay mà thắng nó cũng hay à, ờ, phải thua hay và thắng hay đó mới gọi là là hay còn ví dụ như các bạn chỉ thấy thắng thôi à, thì để các bạn đánh giá được là người chơi hay thì đó không phải là vậy thì vì trong cuộc chơi này thua hay mới là hay và thắng hay cũng mới là hay nó phải cái thật hai yếu tố đó và câu hỏi thứ sáu là có bao nhiêu phương pháp để chiến thắng thị trường này thì à, mình xin à, nói rằng là ờ, qua những cái kinh nghiệm của mình chơi và thì mình thấy rằng là chỉ có một phương pháp thôi đó là một thắng hay thua thì ờ, chỉ có một phương pháp đấy thôi còn tất cả ngồi với phương pháp đó đều không quan trọng chỉ có một phương pháp thôi nha các bạn thì các bạn đừng có nghĩ rằng là à, ờ, cái đường cầu này là phương pháp này cái đường cầu kia là phương pháp kia có nghĩa là các bạn nghĩ rằng là à à, phương pháp là do cái đường cầu nó sinh ra phương pháp nhưng như vậy là không phải như các bạn à, chỉ có một phương pháp thôi và nó phải tối ưu tất cả các đường cầu đó thì đó mới gọi là phương pháp chứ các bạn đừng nghĩ rằng là à cầu hai là phương pháp của cầu một hai cầu hai hai là phương pháp của cầu hai à, là trong bộ môn này có rất nhiều phương pháp như vậy là sai nha các bạn như vậy là không đúng các bạn đừng lầm tưởng là phương pháp là đường cầu là một nha đừng có làm tưởng như vậy à, phương pháp là phương pháp mà đường cầu là đường cầu nhiều bạn nghĩ rằng là nhiều đường cầu thì có nhiều phương pháp như vậy là sai nha các bạn hoàn toàn sai nha các bạn không hiểu đúng thì các bạn sẽ chơi không đúng với nó và câu thứ bảy à, là cái cái phương pháp chơi và đường cầu à, khác nhau đúng không anh thì mình đã nói rồi là cái phương pháp chơi và cái đường cầu nó phải là khác nhau tại vì cái đường cầu là đường cầu mà phương pháp là phương pháp chứ không phải là cầu nào thì phương pháp đó như vậy là không phải phương pháp nó phải tổng quát được tất cả các đường cầu đó mới gọi là phương pháp các bạn à, câu thứ 8 là có nên chốt lỗ 20% đến 30% hay không thì đây là một câu hỏi rất là nhiều bạn đã hỏi mình thì mình xin nói rằng là nếu như bạn chốt lỗ 20 đến 30% thì các bạn khi đó các bạn nghe các bạn hợp lý lắm nhưng mà thực ra à, để nói về chốt lỗ 20 30 phần trăm đó là điều hoàn toàn sai à, các bạn nên nộp mắt là 20 hoặc là 30 các bạn vào thì khi đó các bạn cho dù các bạn thua 20 đến 30 trăm thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái tâm lý của bạn tại vì khi mà các bạn chơi à, bắn nợ nộp 100 phần trăm vào mà các bạn thua đến 20 phần trăm trong đó khi đó còn có 80 phần trăm hoặc là các bạn thua tới 30 phần trăm còn 70 phần trăm thì 70 phần trăm đó nó, nó còn tiền trong tài khoản thì các bạn sẽ giao dịch các bạn sẽ tâm lý gỡ gạt ngay từ đó là không nên cho nên khi mà các bạn à, chơi ấy, thì các bạn à, nghĩ rằng là à, tôi thì chốt lỗ 30 thì các bạn nên nộp 30 đó vào thôi trong tài khoản thôi à, còn khi mà các bạn nghe những người ta nói rằng là à, các bạn nên chốt lỗ thì 20 đến 30 phần trăm đó là những người không không có hiểu biết về cuộc chơi này cho nên người ta có thể chia sẻ như vậy thôi còn cho nên à, mỗi quyết định của bạn à, đòi hỏi các bạn phải có kiến thức các bạn phải có hiểu biết để các bạn biết được và chọn lựa những thông tin nào các bạn cần nghe đó mình xin hẹn gặp lại các bạn trong cái series à, tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại